Mến chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Phúc To Be. Hôm nay Phúc giới thiệu cho quý anh chị khách hàng một lô đất rất đẹp và tiềm năng. Có diện tích là 4 x 21, thổ cư 100% nha quý anh chị. Được chủ bán với giá là 3 tỷ 6. Lô đất này nằm mặt tiền đường tít rất là đẹp nha quý anh chị. Và từ vị trí của đất chúng ta cách sân bay khoảng 10 km. Và lô đất này rất là tiềm năng vì sau lưng phía lô đất của chúng ta là đường dự phóng 30 m mua đầu tư sinh lời rất là cao nha quý anh chị và bây giờ Phúc sẽ quay đường dẫn vào lô đất cho quý anh chị nha đây là đầu đường tiết 43 ờ, chúng ta sẽ chạy vào khoảng 300m là tới ờ, vị trí của lô đất đường nhựa ờ, xe tải hai xe tải qua thoải mái nha quý vị đây là đường tiếp 43 khu dân cư rất là đông đúc lô đất này đẹp là vì nó nằm mặt tiền đường nhựa và cách sân bay khoảng 10 km còn thứ hai là tiềm năng vì sau lưng lô đất của chúng ta có một con đường dự phóng là khoảng 20 mấy 30 chục mét tương lai cái vị lô đất của quý vị sẽ lên rất là nhiều lần đường à, là đường nhựa nên quý vị mua về ở thì cũng rất là đẹp và nếu quý vị mua đầu tư tương lai à, khả năng tăng gấp 3 gấp 4 lần rất là cao quý vị nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình để à, gặp trực tiếp chủ và xem vị trí lô đất. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết à, video.